Hệ sinh thái khởi nghiệp Tuấn 123 là đơn vị bất động sản thổ cư đầu tiên và quy mô nhất thị trường Việt Nam. Chúng tôi tự hào là đơn vị đầu tiên của bất động sản thổ cư Việt Nam vươn ra quốc tế với hơn 5.000 nhân sự, khi là đối tác chiến lược toàn diện của Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc và Hàn Quốc. Trước năm 2025, chúng tôi tham vọng khai trương các chi nhánh đầu tiên ở Bắc Kinh, Seoul và Tokyo. Năm 2021, Tuấn 123 trải thảm đỏ đón nhân tài, tuyển dụng 100 chuyên viên kinh doanh với mục đích đào tạo, bồi dưỡng để trở thành những quản lý, lãnh đạo tại Tuấn 123 trong 1 đến 2 năm tiếp theo. Các bạn sẽ trở thành những người chủ doanh nghiệp thực sự trong hệ sinh thái khởi nghiệp của Tuấn 123. Dù là bạn đang 60 tuổi đã về hưu, hay chỉ mới 20 tuổi vừa mới ra trường, cơ hội khởi nghiệp với thu nhập tiền tỷ mỗi năm tại Tuấn 123 là hoàn toàn trong tầm tay. Nếu bạn là người đam mê du lịch, tiệc tùng năm sao, thì Tuấn 123 chính là thiên đường mà bạn nhất định phải đến. Hàng trăm chuyến bay, hàng chục chuyến du lịch, nghỉ dưỡng năm sao trong và ngoài nước được Tuấn 123 tổ chức hàng năm để khen thưởng đến các nhân viên có thành tích xuất sắc nhất. Chương trình chinh phục đỉnh Thái Bình Dương Ám bể bơi vô cực tại khách sạn đắt nhất hành tinh Marina Bay Sands Singapore là một trong những đại sự kiện thường niên tại Tuấn 123 Nơi các thành viên Tuấn 123 có thể cùng bố mẹ và người thân Tận hưởng một trong những dịch vụ đẳng cấp nhất thế giới Cấp quản lý, lãnh đạo, nhân sự cấp cao tại công ty được tham dự các khóa đào tạo quốc tế đặc biệt tại Dubai Trung Quốc, châu Âu, Hoa Kỳ và Nam Mỹ Trải nghiệm, nâng cao bản thân cùng các dịch vụ đắt đỏ và thú vị nhất hành tinh Đại tiệc nhớ ơn mẹ tổ chức vào ngày 20 tháng 10 hàng năm là dịp mà các thành viên được tri ân ứng sinh thành bằng những buổi tiệc xa hoa tại những sọt năm sao đẳng cấp nhất Việt Nam như Flamingo Đại Lải, sân golf Tam Đảo, Intercontinental Đà Nẵng, VinWonders Phú Quốc, cung tôm hùm, cua Alaska, sân hào hải vị vô cùng đặc sắc. Tuấn 123 là hình mẫu của một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ đồng bào vùng cao, đồng bào gặp thiên tai, Đồng thời, thế hệ trẻ Việt Nam cũng được công ty hết sức quan tâm cùng hàng chục suất học bổng khuyến học và khởi nghiệp hàng năm. Các hoạt động ăn chơi cũng được công ty hết sức quan tâm để nâng cao tinh thần của anh em sau những giờ làm việc căng thẳng. Những địa điểm check-in nổi tiếng nhất Việt Nam như Hạ Long, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, những quán bar nổi tiếng nhất, những hoạt động giải trí đẳng cấp nhất, những khu phố sầm uất nhất khắp Việt Nam, không đâu là không để lại dấu chân của hơn 5.000 anh em Tuấn 123. Thật không khó để bắt gặp màu áo đỏ truyền thống của anh em Tuấn 123 từ khắp các sân bóng, sân Chi Lăng Đà Nẵng, sân Hàng Ấy Hà Nội sân vận động quốc gia Mỹ Đình, sân vận động quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh, sân vận động quốc gia Cộng hòa Nhân dân Lào. Từ khắp mọi nẻo đường của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đến sự kiện hàng nghìn thành viên Tuấn 123 cùng chinh phục trên đèo Hải Vân. Chương trình đã ghi danh Tuấn 123 trên bản đồ Guinness Việt Nam. Màu áo đỏ của Tuấn 123 luôn hiện diện mang một tinh thần hưng hực khí thế, luôn chiến đấu hết mình. Tuấn 123 đã và đang là môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam. Trong 5 năm tới, chúng tôi hướng đến là môi trường làm việc tốt nhất, thân thiện nhất châu Á, Văn hóa Tuấn 123 luôn coi trọng, đề cao tinh thần chính nhân quân tử của người Việt Nam. 5.000 nhân sự luôn sẵn sàng giúp đỡ, cùng nhau tiến lên trong mọi hoàn cảnh. Môi trường làm việc vô cùng thoải mái, lấy sự phát triển của mỗi cá thể trở thành sự phát triển chung, thịnh vượng chung của toàn hệ thống. Tất cả các công việc của nhân sự mới khi đến với bất động sản Tuấn 123 đều được các chuyên gia bất động sản hàng đầu Việt Nam cầm tay chỉ việc kỹ càng đến khi đạt được thành quả. Website đại thế kỷ.net của Tuấn 123 được top hit bình chọn là một trong ba trang web bất động sản uy tín và nổi tiếng nhất hiện nay tại Việt Nam. Tuấn 123 xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng đến tất cả nhân viên, không đâu tại Việt Nam năng lực của nhân viên được công nhận tối đa như ở Tuấn 123. Từ vị trí học viên, công ty luôn tạo điều kiện để các nhân viên đủ năng lực tiến lên nắm giữ các vị trí quản lý, lãnh đạo cấp cao trong thời gian ngắn nhất. Mỗi ngày làm việc tại Tuấn 123 là mỗi ngày được sống, chiến đấu hết mình với tất cả nhiệt huyết của bản thân. Thông tin liên hệ: Văn phòng tổng công ty, tòa nhà khách sạn Kim Liên, số 5 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Văn phòng trụ sở miền Nam, tòa nhà Tuấn 123, 58 Đồng Nai, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tuấn 123 nơi hiện thực hóa giấc mơ khởi nghiệp thành công của bạn